Biết đâu <laughs> Đây đây, Wow Bây giờ mình sẽ chơi trò gì đây Mình sẽ chơi trò đi săn rắn Đi săn rắn đi Wow Trời ơi Ok hôm nay ở đâu mà nhiều rắn quá mùa mưa hay sao mà rắn bò vô nhiều quá vậy trời ơi đạn sừa quá nè quá trời lạnh luôn đây là khu vực dành cho rắn hổ mang ư trời ơi đạn sừa luôn còn là rắn hổ mang không em em lấy cái cái này y y chiều sau tăng rắn ra nè trọng anh ok cứu khủng long đi yeah hôm nay khủng long phát hiện ra một khu vườn toàn là rắn nguy hiểm lắm chúng ta phải cứu các em ra thôi ừ, okay. em khủng long đi mình phải lấy xe cứu các em thi thôi anh nào các em chúng ta, chúng ta cần phải thoát ra khỏi khu vực này lên đi khủng long này rắn nguy hiểm lắm chạy thôi chúng ta cần phải chạy lên xe đi anh em ơi ôi ơi wow wow wow ghê quá giọt thôi tôi quá. Tôi, bỏ chạy thôi thảo chạy thôi đây đi an toàn rồi thôi cũng lóc xuống đi Đúng đi rồi Chúng ta sẽ đi cứu những người anh em còn lại Tiếp theo nào Rồi, rồi. mở cửa ra cứu khủng long nào đó ơi Cửa ra cứu các bạn đi Ôi da Cẩn thận nha anh em Trời ơi, làm bạn sợ luôn cứu con bò này luôn <laughs> Ủa đâu lát rồi con bò này hả? Lên xe đi nè không? biết mà. Trời Rồi đi đi, chạy thôi cú, Con bò Cho tới nay còn rồi, xuống thôi Ôi, này đắng nhiều quá trời ơi rảnh này nhìn này hình là trời ơi trắng tấn công anh em ơi tập trung lại tránh ra tránh ra tránh ra con rắn ác độc rồi Thế bây rảnh tấn tốt nữa, rảnh tiếng núi tù khủng long rồi Trời ơi, khủng long tầm hết xuất hiện, ta sẽ cứu Lợn nhiều quá, nhiều quá à. À. Trời ơi, rắn tới, rắn oh tới Rồi, rắn bao vây Bao vây Rồi xong, khủng long thơ thất bại rồi, khủng long thua rồi cha cha ơi Trời ơi, rắn rắn chui vô hồng luôn rắn <laughs> rắn chui vô hồng khủng long luôn <laughs> cha cha nhìn kìa không xong rồi Gắn. rồi thả ra thả ra rồi cho cho chui vô hồng luôn đi rồi rồi thả tay ra thả tay ra thả thả thả tay ra mày khói nè trời ơi trời ơi đáng sợ trời ơi xong quá rồi quá trời rắn rồi làm sao, sao đây sao sao đây bỏ chạy ra ra giống cái thôi giờ chạy thôi anh em xe đâu rồi tống chết rảnh luôn xe tống chết rảnh luôn yeah tống chết luôn chết luôn rắn nè rắn nè à, trời ơi anh em ơi xông lên xông lên à. rồi giải cứu đi giải cứu đi hút rắn này ok đi khủng long thắng rồi yeah yeah chúng ta đã giành lại được địa bàn rồi anh em ơi ừ, khủng long thắng rồi đó đánh đi rồi ok cho cũng không để trứng rồi an toàn rồi bảo vệ trứng đi bảo vệ trứng thôi đã ăn toàn rồi để trứng thôi rồi trứng đi Hướng đã an toàn và bình yên trở lại Đàn khủng long đã sống hạnh phúc trở lại rồi Chúng ta cần phải xây tường bao quanh cưới một chú hổ làm bảo vệ đuổi rắn wow mọi người vui quá Ta sẽ có thần điêu đại hiệp bảo vệ rắn thần điêu đại hiệp Rồi xài da siêu xe siêu xe khủng long Thái tôi cho chửi nghe Rồi, vậy là khu vườn khủng long bây giờ rất là đẹp luôn nghe.